Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa Hôm nay mình sẽ review nhẹ cái em PS5 này à, Tại vì mình đã chơi được khoảng mấy bữa nay và mình à, hôm nay mình cứ nghĩ là mình sẽ à, có đầy đủ những cái cảm nhận của mình để mình chia sẻ với các bạn về cái máy này Thì nó cũng có cái trên, cái cũng có cái hay, cũng có cái dở của nó Nhưng mà đa phần thì cái hay nhiều hơn Nếu bạn nào đang tính mua thì giờ gần đây mình có nghe nói là, là PS5 ở Việt Nam đang bán, bán tới 35 triệu <laughs> và, và mình nghĩ là giá đó khá là cao và mình cũng may mắn là mình mua được PS5 này với giá gốc giá retail có khoảng chừng 550 đô thôi uh, và mình hơn cái lần mua, mua trên PlayStation uh, trực tiếp mình trên PlayStation luôn và họ gửi đến cho mình ngay ngày ra mắt thì mình chơi được khoảng mấy bữa nay và mình khá là thích ok thì cái cảm nhận đầu tiên của mình khi mình mua cái máy này là nó khá là đồ sộ nhìn nó khá là bự <laughs> ở ngoài đời và như bạn thấy mình có cái Xbox One X ở đây mình chưa có cái Series X uh, tháng 12 mình sẽ có cơ thể mình sẽ review nhẹ cái máy đó luôn thì uh, các bạn có thể thấy cái so sánh nhỏ ở đây thì cái Xbox One X tính ra nó cũng khá là bự nhưng mà nó nó, nó cũng phải gọi là trong trong những cái máy console thì nó nhỏ hơn cái máy khác nhiều nhưng mà so với PS5 thì PS5 nó bự tổ trạng luôn nó bự lắm cho nên mình, chỉ có khoảng không chút xíu mình tính để đứng lên cho nó đẹp nhưng mà do cái thanh niên này bự quá mình để đứng là đụng tivi không có chỗ nào để nữa bên kia thì mình để dàn loa kính mít hết rồi không có chỗ để <laughs> nữa à, mình khá mình rất là muốn để cho nó đứng lên nhưng mà thanh niên này quá bự <laughs> và khi mà bạn để nó xuống dưới thì cái đầu đĩa sẽ nằm ở dưới và có khá là hay nó có một cái cái đế chân nó đi theo cái cái uh, nó bự nó nó, nó, nó vẽ theo hướng của cái ờ, thân của máy và nó khá là hay cái là khi mà bạn đặt lên nó vẫn sẽ nằm ngang chứ nó không có mình lúc đầu mình tưởng nó méo méo nhưng mà Sony thiết kế rất là đẹp và rất là hay thì đây là cái máy khi mà bạn để như thế này à, khá là thú vị đây là cái cách thứ hai để mình uh, để cái máy này lên và theo cảm nhận của mình thì ngoài cái vụ nó đồ sộ ra thì bên trong nó máy rất là mạnh thì uh, cái máy này có khả năng à, nó nó còn cái SSD khá là nhanh bị dùng PCIe 4 và nó có thể lên tới gần 5 5 GB 5 5 GB trên giây <laughs> không phải 5 GB mà 5 GB trên giây à, rất là nhanh so với thậm chí là khi bạn so với SSD trên PC thì nó nhanh hơn nhiều tùy uh, tại vì theo mình biết hiện đến tới hiện tại chỉ vẫn chỉ có một số motherboard nhất định của À, hỗ trợ AMD mới có khả năng uh, sử dụng slot PCIe 4 và hầu hết những cái motherboard hiện tại vẫn chỉ đang sử dụng PCIe 3 cho nên họ vẫn chưa tận dụng hết được cái công suất của PCIe 4 uh, trên PC thì chỉ ít là ở thời điểm hiện tại thôi trong tương lai mình nghĩ có thể là sẽ upgrade lên và có nhiều cái uh, motherboard dành cho tụi uh, Intel để sử dụng PCIe 4 thì trong khi đó là chúng ta đã có PS5 có khả năng xài tới 5.5 GB trên dây nó rất là nhanh và mình khá là thích cái vấn đề này khi mà bạn load game cái kiểu và bây giờ để mình bật cái tivi lên cho các bạn coi sáng đèn màu xanh dương rất là đẹp ngoài ra thì ở đây mình có cái tay cầm DualSense à, cái trải nghiệm của mình với cái tay cầm này thì mình, mình có cái cảm giác như nó nhìn nó rất là chắc chắn hơn nhìn rất là đẹp hơn nhiều nhưng mà sau khi khoảng thời gian sử dụng của mình trong khoảng mấy hàng ngày vừa qua mà mình chơi những game uh, đánh kiếm này nọ như là Ghost of Tsushima rồi uh, Spider-Man này, này thì mình lại không thích cái cảm giác của cái tay cầm này lắm theo cá nhân mình thôi tại vì so với tay cầm DualShock 4 á, thì khi bạn có cái tay cái thân tay mình chơi game khá là nhiều và nó cái thân tay nó bè sang một bên thì nó nó, nó ôm cái tay bạn dễ hơn nhưng mà khi cái, cái này nó quá thẳng mà nó thẳng nó chỉ xuống dưới đất nó chỉ xuống như này thì cái tay bạn phải thẳng lên và bạn muốn bấm gì nó cũng khá là mỏi tay theo cái như mình nghĩ là vậy à, và mình chơi một khoảng thời gian giờ mà khi mà bạn bấm nút uh, ờ, vuông x tam giác này nọ nó <laughs> khá là mỏi tay và mình không thích điều đó cho mấy à, ngoài ra thì so với DualShock 4 thì nó có khá nhiều rất là nhiều cải tiến và mình khá là khá là thích đó là bạn có mic ngay thậm chí ngay trên cả cái tay cầm luôn và có loa này nọ và có cả nút mute luôn khi bạn không muốn nói chuyện cho ai nghe thì bạn có thể bấm vô cái nó mute hết luôn bạn không cần phải lo gì hết nó tiện hơn là bạn dùng uh, tai nghe à, của thằng DualShock 4 và bạn phải chỉnh trong game hay là bạn chỉnh trên tai nghe gì đó khá là bất tiện thì cái này nó, nó hay ở chỗ đó bạn có thể bấm ngay trên đây luôn và nó thay đổi một số thứ cái cách thức làm cái tay cầm nhìn, nhìn nó sang chảnh hơn nhiều so với cái thằng DualShock 4 và mình chỉ mong là trong thời gian tới nó làm sẽ làm nhiều màu hơn cái đó mình nghĩ chắc chắn là kiểu gì nó cũng phải làm nhiều màu hơn uh, hiện tại thì mình không thích cái màu này cho lắm nhưng mà ngoài cái cái đó ra thì thì này cải tiến rất là nhiều và chơi rất là lạ Điển, uh, đặc biệt nhất là khi bạn có adaptive uh, adaptive trigger khi bạn chơi những trò như là uh, Spider-Man hay là bạn chơi uh, Call of Duty uh, Black Ops Cold War mới ra nó sẽ tùy chỉnh theo cái mức độ nhất định và khi bạn bấm nhẹ hay mạnh gì nó sẽ phát hiện được cái điều đó và tùy theo mức độ bạn chơi thì hiện tại mấy bên đây mình chỉ mới step được cái trò Spider-Man và khi bạn bạn uh, vừa nhảy xung quanh thành phố thì mỗi lần bạn bạn bắn tờ cái là nó nó rung khá là nhẹ và nó rung rất là hay rất là đều đặn ngoài ra là mình thấy một cái điểm nhấn khác khi mà mình thấy cái tay cầm sense là nó có khả năng nó có cái rumble rất là hay nó tên là có cái chế độ rung của nó à, thay vì trước đó bạn có thể biết là một trong trong cái thân máy nó có một cái cục tròn tròn nó quay quay đó và nó chỉ quay một khoảng một cái uh, vị trí cố định mà thôi nó còn đua xe nó khá hay thì cái nó nó quay theo cái chiều hướng của từ trên xuống dưới à, và mình có cảm nhận được khi bạn ví dụ như là bạn chơi bạn sử dụng uh, âm thanh surround chẳng hạn thì khi mà bạn thấy những cái gì mà nó bay trước mặt bạn á rồi bay bay sang sau lưng bạn thì cái cái cái tay cầm nó sẽ rung từ trước rằng từ từ trên từ trên xuống dưới khá là thú vị à, đó là điều thứ hai mình khá là thích ngoài ra thì à, mình cái cảm giác nó nó nó nó nó bự hơn rất nhiều so với cầm DualShock 4 và những bạn nào có tay nhỏ thì <laughs> bạn mình nghĩ là mình à, bạn nghĩ là mình nghĩ là bạn sẽ sử dụng tay cầm này khá là mỏi tay <laughs> và mình cũng đó là một cái đi một cái vấn đề bất cập mà mình không thích mấy bữa nay cái thứ hai mà mình khá là thích đó chính là khi mà bạn sạc hiện giờ nó không có dùng cái mấy cái cổng bình thường nữa mà bây giờ uh, PlayStation 5 chuyển sử dụng uh, USB Type-C khá là tiện nhất là những bạn nào đang xài những cái uh, thiết bị tinh uh, như như là hiện đại hơn thì hay vì họ không dùng cái những cái cũ như là micro USB nữa mà họ dùng USB Type-C nữa tiện cái là bạn không cần phải đổi qua đổi lại uh, ngoài ra thì cái lần này mình khá là thích cái dù khi mà bạn sạc cái trên DualShock 4 mình có mua một cái đồ sạc và nó rất là bất tiện tại bạn phải ấn mạnh xuống mà phải vô cái ngàm của nó thì còn còn hàng bi ờ, uh, DualSense ờ, 5 này thì khi mà bạn mua cái để cho mình để mình cho các bạn coi thì nó có cái cục ngàm ở dưới khá là tiện và nó khá là gọn các bạn không cần ấn gì hết nó tự động nó hết vô thì đây là cái mình mua chung với PlayStation và nó đơn giản hơn là cái mình có rồi chứ các bạn không cần phải ấn gì hết cái đạn vô nó sẽ click một cái rồi xong là nó sẽ bắt đầu nó chạy khá là hay và cái tay cầm này có khả năng chơi lên tới theo mình như mình biết thì tầm 12 13 tiếng gì đó khá là tiện cho một lần sạc uh, bạn chơi rất là lâu so với thằng DualShock 4 thì lâu hơn nhiều uh, và hôm qua mình chơi cả đêm luôn chơi chừng 6 7 tiếng luôn mà mình mất chừng có một nấc pin thôi thì mình mới thấy là cái tay cầm này rất là trâu cho nên thì cũng vì vấn đề đó mà nó bự hơn rất là nhiều cho nên là những bài nào mà đó là những cái cảm nhận mình nghĩ về cái tay cầm này nó nó nó hay nhưng mà nó không phải là tốt nhất à, và mình cũng không nghĩ là nó sẽ thay đổi cái thiết kế này trong khoảng thời gian tới thì như các bạn thấy cũng thấy cái cái cái form của nó như thế nào so với DualShock 4 thì để mình lấy cho một cái cho bạn coi mình không thích cái form của nó cho lắm Ủa, <laughs> tay cầm mình nấu trơn ta đây tay cầm DualShock 4 thì như các bạn thấy đây tay cầm Pro Shock 4 nó nó nó nó chèn ra hai bên ngoài nhiều hơn và cái khúc này nó nó dễ bấm hơn và nó nhỏ hơn chút thì cái cái cái R1 với cái L1 của nó bấm nó nó gần hơn thì bạn đỡ mỗi tay hơn còn cái này nó, nó mình thấy nó thẳng quá với lại nó bự quá đâm ra nhiều lúc bạn bấm cái này cái ngón cái của bạn khá là mỏi và cái ngón uh, uh, ngón trỏ của bạn chứ lộn với ngón cái của bạn khá là mỏi chỉ, chỉ là một cái điều mà mình không thích về cái này thôi còn ngoài ra thì touchpad với à, adaptive, uh, adaptive trigger của nó cái à, cái cái cái cò của nó khá là nhạy và khá là thú vị là những cái điểm mạnh mà mình nghĩ là trên tay cầm này nhiều bạn sẽ thích uh, trở về với cái PS5 thì cái điều thứ hai mà mình thích về cái PS5 này là cái giao diện của nó nó làm đơn giản hầu như mọi thứ những bạn nào hồi trước giờ có xài uh, team nền này nọ thì bây giờ các bạn có thể quên đi <laughs> tại vì trên PS5 nó uh, bỏ hoàn toàn luôn và nó sẽ không còn nữa thì thay vì nó dùng team thì mỗi lần mà bạn bấm vô game nó sẽ đổi sang hình hình, hình cái game dùng Spider-Man, Ghost of Tsushima nó đổi sang hình Ghost of Tsushima cộng với nhạc nền luôn đó hiện tại uh, cái một cái điều thứ hai mà mình không thích về cái PS5 này á, là cái dung lượng ổ cứng của nó cái ổ SSD của nó chỉ có 852GB thôi và khi mà bạn ờ, mở ra thì bên trong dung lượng xài được của nó chỉ có tầm 660 mấy GB theo mình nhớ là vậy và như mình cài được nhiêu đây game mà mình đã bay gần hết dung lượng rồi <laughs> và trong tương lai thì mình sẽ còn <laughs> khá là nhiều game nữa mình muốn là cài trên PS5 để mình chơi thử mình đang đợi Cyberpunk 2077 và mình để cho khoảng thời gian sắp tới mà mình mà có thời gian để quay thì mình sẽ quay cho bạn coi thì mình nghĩ là mình sẽ quay trở lại để quay những cái game hay hay chút 4K 60 hz thì đó thì uh, những bạn nào đang ở định mua PS5 thì mình nghĩ là bạn còn sẽ phải dự định mua thêm cấu cứng khá là bự nữa uh, ngoài ra thì nó được cái là nó có cái uh, bạn có thể khả năng bán gắn được ổ cứng HDD ngoài vô để xài tuy nhiên theo mình nói là tại vì để bạn muốn sử dụng được nhanh nhất hết sức có thể thì bạn cần phải có một cái SSD PCIe 4 giống như thằng ờ, thằng uh, ổ, ổ cứng bên trong của PS5 là sử dụng PCIe 4 4.0 uh, yeah. thì uh, những cái ổ đó khá là mắc ví dụ 1 TB có thể bạn phải mua cho đến ờ, khoảng tầm 250 đô và 2 TB thì tầm chắc cũng khoảng 450 đến 500 đô mắc ngàn ngửa cái máy luôn rồi uh, và hiện tại là PS5 không có hỗ trợ SSD ờ, bên trong mặc dù nó có cái slot SSD hiện tại tạm thời thôi uh, bây giờ khi mà bạn mua bạn có thể dùng SSD NVM2 uh, NVMe 2.0 thì uh, có điều là uh, khi mà bạn hiện tại tạm thời, thời điểm hiện tại thì Sony nó đang uh, kiểu như là dis, uh, tắt hẳn cái chế độ kiểu như cái tắt hẳn cái slot uh, M2 bên trong cái máy BIOS 5 này và bạn khi bạn gắn vô thậm nếu mà thậm chí bạn có một cái SSD nhanh tới vậy thì nó vẫn sẽ không nhận cái SSD ở thời điểm hiện tại và trong tương lai nó sẽ có một bản cập nhật và nó bảo đảm là mọi thứ sẽ chạy nhanh hết sức có thể thì bạn phải mua một cái SSD có khả năng chạy lên tới uh, miễn là nó theo mình nghĩ là mình miễn là bạn chỉ cần mua một cái PC 4 SSD là bạn sẽ xài được cái này chỉ cái điều là nó rất là mắc thôi uh, ngoài ra thì bạn có thể sử dụng HDD của bạn để bạn cài bạn chơi game trên đây Ờ, bạn vẫn có thể chơi game những cái đêm mà bạn đã cài dòng ds4 nó cũng khá là tiện chỗ đó tuy nhiên thì nó sẽ không nhanh bằng nhưng mà nó sử, sử dụng uh, sức mạnh của gpu nó gỡ gạt lại cũng khá là nhanh so với những gì mình test trên PS4 nó nhanh hơn PS4 nhiều thậm chí là bạn đang xài HDD của như là cũng cũng như là để bạn chơi game nhưng mà không phải là dùng SSD nó cũng rất là nhanh nó chỉ hơn khoảng ví dụ như là bạn chơi Spider-Man thì nó vô tầm dù như bạn xài HDD nó vô tầm 20 giây còn Spider-Man trên PS5 bạn sử dụng cái SSD của chính nó thì tầm có 10 giây là vô game rồi nó khá là nhanh và khá là tiện mà mình nghĩ trong tương lai nếu mà cập nhật nhiều hơn như thằng Xbox bây giờ thì nó sẽ tiện hơn cho người chơi với mức độ mà 600 mấy dục game này mình nghĩ là mình không chơi nổi <laughs> cho nên mình chỉ cài một số game những mình mình đang muốn chơi thôi ờ, được rồi ngoài ra thì uh, có nhiều bạn các bạn nên cần biết là thêm uh, về vấn đề TV và cái điểm mạnh của thằng BS 5 nó nằm ở chỗ nào à, hiện tại cái điểm mạnh lớn nhất của thằng BS5 là cái GPU nó rất là mạnh cái CPU nó rất là mạnh và nó có khả năng lên chơi lên tới 4K uh, 60 hẹp 4K 30 hẹp là PS4 Pro đã làm từ cái đây mấy năm rồi tuy nhiên thì uh, đối với thằng PS5 nó đẩy lên một cái tầm cao mới không những những game nào đã đang chạy 4K 30 hẹp trước trước đó trên PS4 Pro bây giờ bạn lên uh, ờ, Việt bạn sẽ chơi với mức độ là 4K 60 Hz giống như là Ghost of Tsushima vừa mới có một bản update uh, chuyển từ 4K 30 Hz lên 4K 60 Hz đứng luôn chơi rất là mượt không thể chơi được luôn uh, thì đó là những cái game hiện tại à, còn những game là bắn súng trước giờ 4k 60 hz như là thằng Call of Duty Black Ops thì bạn có khả năng bạn đẩy lên uh, theo hai cách là một uh, 4k uh, cũng 60 hz luôn nhưng mà nó mượt hơn nhiều và chơi đẹp hơn nhiều Thế hiện tại thì mình không nghĩ là nó sẽ lên 4K 120 Hz đó là những gì mà Sony quảng cáo thì mình biết là vậy là 4K 120 Hz Uh, nhưng đa phần những cái bài test mình coi trên mạng họ chơi Blackout, Cold War hay là Modern Warfare thì nó cũng chỉ uh, cho bạn trên theo mình thấy trên Xbox Series X á, thì uh, nó cho bạn chơi kiểu như là 2K 120 Hz hơn là bạn chơi 4K 120 Hz hiện tại mình vẫn chưa thấy game nào hỗ trợ cái đó mình nghĩ trong tương lai có khả năng nó sẽ làm được chuyện đó và chỉ cái điều là mình chỉ chỉ cần phải đợi uh, khi nào mà game nó hỗ trợ thôi tuy nhiên các bạn cần phải có một cái tivi có khả năng làm được chuyện đó <laughs> vấn đề nằm chỗ đó nó khác hơn những cái tivi hồi trước những năm 2019 2018 ở chỗ là những cái tivi 2019 18 vẫn có khả năng 4K 120 Hz và chỉ cái điều là bạn cần phải có một cái cổng hdmi 2.1 cái đó là cái vấn đề quan trọng khá là quan trọng đối với những bạn nào đang mua uh, đang tính mua PS5 và bạn tính mua upgrade luôn cả TV để có thể chơi những game mà mượt mà như có thể thì bạn cần phải có cái TV mới nữa những bạn nào mà đang có TV khá là cũ và nó không hỗ trợ HD 2.1 thì bạn phải nâng cấp lên hoặc không thì bạn chỉ có thể lên tới 4K 60 Hz thôi thì cái đó là cái vấn đề duy nhất khi mà bạn mua PS5 là bạn phải tìm một cái TV nó thích hợp thì hầu hết những cái uh, model 2020 TV hiện tại nó đã, nó đã có cập nhật nó đã có cổng HD 2.1 uh, điển hình như là cái TV mình đang xài thì nó là TV LG CX OLED uh, ờ, OLED của thằng LG 2020 mình cũng mới mua gần đây cách đây mấy tháng thì uh, ờ, TV này có hỗ trợ HD 2.1 và nó bốn cái cổng của nó đều là 2.1 và chỉ có một số cái TV trên thị trường hiện nay uh, sử dụng 2.1 à, là theo như mình biết thôi nha theo như mình biết là Samsung à, rồi ờ, Sony à, Sony hiện tại chỉ có một dòng à, hai dòng chứ hai dòng hỗ trợ HD 2.1 chứ chính là Sony X900H với Sony Z8H là hai con có hỗ trợ uh, HD 2.1 tức là Ồ, oh, để cho các bạn biết luôn HD 2.1 là gì thì HD 2, uh, MI 2.1 uh, có khả năng lên tới 4K 120 Hz sử dụng uh, variable frame rate. Uh, cái phân giải ờ, cái cái tốc độ làm mới hình ảnh của nó nó sẽ thay đổi liên tục và nó có khả năng nó đủ cái uh, tốc độ nó đủ tốc độ và nó đủ cái uh, băng thông lên tới 48 GB để cho bạn có thể sử dụng 4K 120 Hz. Tại trước giờ khi bạn sử dụng 4K 120 Hz thì để bạn có thể lên cái độ phân giải rất là cao như thế cộng thêm một cái uh, uh, tốc độ làm mới hình ảnh nhanh như thế các bạn cần phải có một cái cộng nó có hỗ trợ uh, tốc độ cực kỳ nhanh và cộng thêm là phải có cái băng thông rất là cao lên tới 48 g và hầu hết những cái TV trước giờ nó lên được 48 g nhưng nó lại không có cái cổng HD 2.1 cho nên lại đã thiếu chỗ đó uh, điển hình như là những cái TV OLED của Sony uh, nó lên tới 48 g nhưng mà nó lại không có HD 2.1 cho nên đâm ra là bạn có một cái TV nó sẽ có thể chạy được 4K 120 nhưng lại bạn không có thể uh, truyền kênh ảnh của từ PS5 vô cái TV uh, cho nên đó là những cái tại sao mà mình không là uh, ờ, không mua cái TV Sony OLED là tại hiện tại Sony OLED nó không có HD 2.1 trừ cho hai cái TV mà mình nói là uh, à, X900 là cái dòng ở dưới của OLED uh, X900 là TV LED thôi chứ không phải OLED uh, nó hỗ trợ 4K 120 Hz và so với dòng thường phân khúc dễ mua thì nó là một cái TV dễ mua đến từ Sony uh, à, X900 những bạn nào đang tính mua X900 rưỡi thì các bạn đừng nên mua tại vì nó không có HD 2.1 Uh, mặc dù là S, uh, H, uh, X 950 nó tốt hơn thằng 900 nhiều nhưng mà nó lại không có HD 2.1 uh, những bạn nào tính mua TV để coi phim thì các bạn hẳn nên mua cái đó còn những bạn nào tính mua chỉ để chơi game như thế này đừng nên mua cái TV X 950 của Sony tại vì nó sẽ không có HD 2.1 chỉ sử dụng HD 2.0 mà thôi thì chỉ đủ để 4K 60 Hz Ờ, đối với những bạn nào mà bạn nghĩ là bạn chỉ đa phần những game mà bạn chơi chỉ có 4K 60 Hz và bạn ok với vấn đề đó thì bạn mua cái TV nào cũng được <laughs> hầu hết là vậy những cái TV hiện nay nó hỗ trợ HD 2.0 và đủ để sử dụng 4K uh, 60 Hz thay vì 4K 120 ờ, hiện tại cá nhân mình cũng chưa thấy những game nào nó hỗ trợ lên tới 4K 120 nó khá là hiếm hiện tại chỉ có một số game như là Rainbow Six Siege và cũng chỉ xin một số TV nhất định nó hỗ trợ variable frame rate thì mới chơi được hiện tại trên OLED mình chỉnh khá là nhiều và hiện tại mình vẫn đang kẹt cái 4K 60 Hz có thể là do cái setting của TV nhưng mà hiện tại thì mình cũng chưa thấy game nào thật sự là nó uh, hỗ trợ trực tiếp với 4K 120 cho nên mình cũng nghĩ là hiện tại cũng cũng cũng chưa tới mức cần thiết nhưng có thể là trong tương lai những bạn nào đang đang tính upgrade và nó có cập nhật phiên bản mới thì nó sẽ tận dụng tối đa hơn cái vụ 4K 120 còn vấn đề 8k thì mình nghĩ nó hơi xa vời so với cái nói thẳng thắn là vậy nó mình thấy nó hơi xa vời so với cái uh, trend hiện tại uh, ờ, PS5 nó rất là mạnh nhưng mà để tới 8k để mà chơi game thì mình không nghĩ nó nó có thể xảy ra uh, thành thật mà nói yeah. uh, thậm chí là cả chơi cả chơi game khi mà bạn có một cái VT 8k như thằng uh, Z8H của Sony và cái bạn chơi uh, uh, game uh, ờ, 8K nó sẽ không có chuyển về sang 8K mà sẽ chuyển ngược về 4K 120Hz và ở lọc 4K uh, 60 Hz thôi tùy theo mức độ của game không phải là game nào cũng 4K 120 nhưng mà vẫn sẽ chuyển về 4K thay vì nó chạy 8K theo phần lớn mình nghĩ là 8K nó chỉ chạy khi các bạn ở UI màn hình chính rồi thôi còn ngoài ra thì mình nghĩ không có gì khác mấy uh, còn ngoài ra những bạn nào đang tính mua cái uh, kiểu như là âm cục âm ly receiver để các bạn dùng surround sao như mình cái mình đang có đây thì các bạn cần phải mới có một cục âm ly cũng đa phần là hiện tại theo mình biết gì cũng chỉ có model 2020 như là cái mình đang xài là hỗ trợ 4K 120 output tức là nó có cổng HD 2.1 phía sau những bạn nào xài cái uh, receiver khá là cũ thì nó sẽ không có cái này nó sẽ không có cặp đó thì tuy nhiên như mình đã nói nếu bạn nào chỉ mục đích là chỉ chơi 4k 60Hz thì bạn các bạn vẫn sẽ ok nhưng mà bạn thấy đây nó sẽ là 8k video 4k 120 và variable uh, variable frame rate HDR 10 cộng thì nó sẽ có cao body các bạn sẽ sử dụng 4k 120 thì hiện tại là mình đang dùng âm ly ngoài cho nên mình xài tới cộng 2 cộng HDMI Ờ, ở ngoài ra thì khi mà bạn mua cái TV HD có HD 2.1 các bạn cần phải có luôn cái sợi dây HDMI 2.1 còn không những bạn nào đang sử dụng những cái sợi dây HDMI khá là cũ nó sẽ không có đủ băng thông với lại cộng không có đủ tốc độ để truyền tải hình ảnh mà các bạn muốn sử dụng lên cái 4K 120 cho nên là các bạn cần phải mua những cái cộng HDMI nó mới hơn và hiện tại mình đang xài của thằng Audio Quest như bạn đã thấy nó có thể là 8k 10k gì đó mình cũng không nghĩ là nó 8k 10k đâu nhưng mà cái này là dây HDM 2.1 uh, Audio Quest Carbon ờ, mà mình mua tới đây khoảng không lâu <laughs> chỉ để chơi mấy game này và sử dụng âm ly uh, thì mình nghĩ là các bạn chỉ cần mua những cái tí, uh, ờ, miễn là nó có hộ nó có đảm bảo là HDM 2.1 hoặc là nó đề là Ultra High Speed HDMI à, thì các bạn nó đó chính là 2D 2 1 còn không thì các bạn chỉ cần nghiên cứu thêm một tí chút là các bạn biết là cái nào hai hd 2 1 hay là, là, là được rồi thì cái đó là một cái vấn đề mà chính mà mình muốn nói về cái này tại vì cái những bạn nào đang muốn upgrade TV mới mà chơi nhanh hơn mượt hơn thì đây là những cái vấn đề mà bạn cho nên biết à, ngoài ra hiện tại thì PS5 không hỗ trợ 2K 120 cho nên những bạn nào đang có cái uh, những bạn nào đang có những cái uh, màn hình vi tính nó có ví dụ như có 2K 144 hẹp đi ví dụ thì khi mà bạn chơi nó vẫn sẽ đẩy các bạn ngược về 1080 Full HD và uh, mình cũng chưa test trên monitor mình không biết nó sẽ giữ 120 không nhưng theo cá nhân mình biết hiện tại PS5 uh, ờ, có hỗ trợ 120 nhưng mà cũng phải tùy game và các bạn phải vô chỉnh performance mode và nó sẽ thay đổi tùy mức chứ không phải lúc nào cũng 120 uh, ờ, ngoài ra thì uh, đó cái điều mà khi bạn mình nghĩ là khi mà một khi bạn đã đẩy rồi bạn phải mình mua cái tivi 4K luôn tại khi bạn sử dụng monitor thì nó cũng chỉ đẩy về ngược về 1080 thì nó hơi bất uh, bất cập ở chỗ đó uh, ngoài ra thì cũng không có gì mấy là khác biệt so với tivi uh, chỉ cái điều là TV bạn thể sử dụng nó tới 4K uh, 60 Hz nó mượt hơn rất là nhiều và nó nhanh uh, nó nó đẹp hơn rất là nhiều uh, hiện tại là mình đang có trò spiderman uh, nó lót khá là lẹ mình chơi được cũng một chút uh, thì đó là những cái mà mình mà muốn đảm bảo là các bạn biết về cái thông tin ổn dàn vlog rất là lạ <laughs> về PS5 thì để những bạn nào mà muốn upgrade thì các bạn nên biết các bạn cần phải có một cái TV có HD 2.1 chạy được 4K 120 nhưng mà đa phần những máy nào 4 uh, có HD 2.1 là đã đảm bảo phải có 4K 120 trong đó nghe nó cũng hơi dư thừa nhưng mà để đảm bảo là các bạn nên check kỹ thì nếu các bạn muốn mình mình sẽ để um, ngay cái thông tin ở phía dưới những cái tivi nào hiện tại theo cái như mình biết và nó chạy khá là ổn với PS5 và nó hỗ trợ HD 2.1 thì mình sẽ để với những bạn nào đang muốn tham khảo thêm một số thông tin để mua PS5 cộng TV mới uh, còn những cục receiver miễn là các bạn mua cái những cái ờ, dòng 2020 như cái mình đang có là Maran receiver, ờ, receiver để sử dụng surround sound thì uh, nó sẽ có uh, cổng output HD 2.1 nếu mà mua những cái dòng 2020 Ờ, đó là một số những thứ mà mình nghĩ là bạn nên biết thôi uh, khi bạn có đầy đủ hết rồi thì khá là <laughs> chơi rất là phê và hiện tại cá nhân mình thì mình đang có cái cái CX này mình mình khá là thích nó rất, rất là bự chơi rất là đã và nhìn nó rất là đẹp và mượt đến là khi bạn chơi Spider-Man nó giờ lần này nó chạy tới 4K 120 ờ à, lộn 4K 60 hẹp xong mình cứ nhớ vào cái 4K 120 hoài à, trong khi mình chưa chơi game nào 4K 120 trên đây hết à, nó khá là mượt chơi rất là đã và nó load cực kỳ nhanh cũng nhờ cái SSD thần kỳ của nó uh, <laughs> yeah ngoài ra thì trong khoảng thời gian tới có lẽ mình sẽ quay một số game có thể là Spider-Man có thể là Black Ops Cold có thể là Cyberpunk 2077 mình mua game này và mình đang chờ cái game này khá là lâu và có thể là mình sẽ quay cái game đó trong khoảng thời gian tới ví dụ vậy ai biết được uh, <laughs> yeah, mình cũng rất là mong để quay trở lại với cái channel của mình uh, khoảng thời gian vừa qua mình <clears throat> đi học nhiều á cho nên cũng không có thời gian nhiều để review rồi chọn thêm chơi những cái game mới đây mình đã có mình có quay ờ, mình có mua cái cục capture card để quay những cái game trên đây và có thể trong vài ngày tới mình sẽ khi nào mình rảnh và mình kết thúc mùa học sắp ừ, vừa nay mình đang học hiện tại thì có thể mình sẽ có nhiều thời gian hơn để chơi game và quay clip cho mấy bạn coi oh yeah còn một số vấn đề khác về trải nghiệm trên PS5 này thì uh, mình muốn nói về cái uh, cái control center của nó thay vì bây giờ các bạn như bạn đã biết là trên PS4 thì cái control center của nó nhét hết lên bên trên lên, lên tới PS5 thì nó nhét hết xuống dưới <laughs> như bạn thấy ở dưới này nó, nó bỏ hết những cái control center nằm dưới đây home switcher để đổi ứng dụng này nọ kiểu rồi uh, thông báo này nọ nó để hết xuống dưới bạn bè này nọ kiểu rồi âm nhạc rồi tùm lum ra có Spotify nữa cũng khá là tiện nó bây bây giờ bắt đầu giống như là thằng uh, Xbox <laughs> ở chỗ đó rồi âm thanh mic này nọ mình hiện tại mình đang mute mic mà nó muốn ai nghe hết accessory mình nghĩ rồi mà họ nó sẽ tiện hơn rất là nhiều và nó giấu cái giao diện nó nhìn rất là đơn giản và mình khá là thích à, chỉ cái điều trong tương lai thì uh, nếu như và uh, PS5 có thể cải thiện một chút về cái giao diện nhìn nó nó bự hơn chút thì mình sẽ thích hơn nhiều những cái icon bây giờ nó nằm tốt ở trên cùng mà nó nhỏ quá cá nhân mình mình không thích cái vấn đề đó lắm nhưng mà so với thằng UI của thằng PS4 cũ thì nó mượt hơn rất nhiều tại vì mình nghĩ là bây giờ nó bỏ hẳn cái UI à, bỏ hẳn cái team nền của thằng PS4 và nó chỉ sử dụng những cái hình nền của cái game thôi nó không cần phải lót đủ thứ hết giờ bạn cái bạn cái cảm giác cái UI nó rất là mượt và nó không có bị chập chờn như là hồi PS4 nữa và ngoài ra thì cái khi bạn vô store cái UI của một store nó không phải là một cái app nữa mà nó nó build thẳng vào cái UI hiện tại của nó luôn cho nên các bạn không cần phải bấm vô cái app như là thằng PS4 nữa mà bạn chỉ cần lướt qua là lướt xuống thôi nó khá là tiện nó không bạn không cần phải kiểu như là phải bấm vô cái app rồi vô phải đợi cho nó lót tùm lum la nữa nó khá là bất tiện và bây giờ mọi thứ nó build thẳng như cái UI hiện tại của nó luôn rất là hay rất là ngon và rất là mượt uh, chỉ có một cái thứ mà mình so sánh với thằng uh, thằng uh, Xbox Series X thì nó lại không có cho nó lại không có quick resume mặc dù nó rất là nhanh nhưng mà so với cái Quick Resume cái chức năng uh, kiểu như là đổi game qua lại của Xbox á thì Xbox nó nhanh hơn rất nhiều và nó có xu hướng mặc dù nó sẽ đi chậm gấp đôi nhưng mà lại uh, có sử dụng GPU với lại nó optimize khá là ok và nó nhanh hơn nó tại sao mà hiện tại cái Xbox Series X nó nó, nó khá được người nhiều thích cho đó tại vì nó có chức năng mà đổi game qua lại khá là tiện trong khi thằng PS5 lại không có vấn đề đó uh, mình nghĩ nó sẽ có rất, có rất nhiều khả năng trong tương lai và chỉ cái điều là hiện tại là thằng uh, Sony chưa mình nghĩ là theo cái mức độ thiết kế của nó thì nó vẫn chưa và vâng, vẫn không nghĩ là là cái đó thích hợp với cái PS5 thế cái như mình nghĩ thì hiện tại thì cái cái cái lót game của nó rất là nhanh rồi chừng có mấy giây như bạn đang thấy đây là đã vô game rồi cho nên nghĩ nhiều lúc mình nghĩ cũng phải là không biết là nó sẽ có cần thiết hay không thì nó lót cũng khá là nhanh rồi mình cũng không nghĩ là mình cần quick resume để làm cái gì uh, ngoài ra thì để coi coi như nữa ta yeah ngoài vụ tivi bạn mua cần phải 2020 ờ, receiver cũng 2020 uh, ờ, cái dây mới dây HD 2.1 thì ngoài ra thì mình cũng không nghĩ là uh, ờ, PS5 cũng cần phải có nhiều chứ uh, yeah nhưng mà nào đang, đang tính mua PS5 thì mình nghĩ là nên đợi trong khoảng thời gian hiện tại và trong khoảng thời gian sắp tới nếu mà nó nó nó có nhiều hàng hơn và nó rẻ hơn nó sẽ đỡ hơn hiện tại với mức độ như ba theo như mình biết mấy bữa nay mình có đọc báo là nó lên tới 35 triệu ở Việt Nam thì thì mình nghĩ cái giá đó khá là khoái <laughs> và nó nó để coi nó mắc hơn chắc cũng mình chắc cũng phải gần cả ngàn đô tại bên đây mình mua có năm trăm năm trăm rưỡi đô mà nó lên tới tầm ba mấy triệu thì tầm ngàn rưỡi đô còn gì nữa và những bạn nào mua cái máy ngàn rưỡi đô mình rất là nể luôn tại vì nó mắc quá <laughs> cá nhân mình mình sẽ không nghĩ mình mua cái giá đó và mình có thể mình sẽ đợi nhưng mà hơn cái là mình được mua sớm ở tại Sony cho nên là nó, nó cũng đỡ một chút <laughs> à, khoảng thời gian tới tháng sau mình sẽ có cái Xbox Series X nữa và có thể là mình sẽ làm review nhẹ về cái Xbox Series X sau dành cho những bạn nào muốn biết thêm chi tiết về cái máy đó hiện tại mình chưa có máy đó cho nên mình cũng không biết phải review sao uh, và yeah đây là những cái cái cái thông tin mà bạn mình muốn cho các bạn biết đến những bạn nào đang muốn mua những tivi mới thì mình sẽ để cái thông tin của những tivi đó nằm ở dưới cái phần uh, giới thiệu ở dưới uh, cộng thêm những cái gì các bạn cần phải biết ở dưới đó luôn uh, yeah còn những bạn nào mà có những cái kiến nào đó cho mình muốn cho mình biết hoặc là uh, muốn hỏi mình muốn chia sẻ với mình thì các bạn hãy cho mình biết ở phần comment phía dưới mình sẽ ráng trả lời dành cho những bạn nào có thắc mắc về những cái business năm về những cái gì nó đang có trên đây hoặc là những cái gì đang xảy ra mà mình chưa nhắc tới hoặc là những cái vấn đề thông tin nào mà mình chưa đề cập tới thì các bạn cho mình biết trong phần comment phía dưới ok và có gì mình sẽ cố gắng mình trả lời nhanh nhất sớm nhất có thể yeah. bye bye và cảm ơn các bạn đã coi channel của mình và mình sẽ cố gắng trong khoảng chừng vài ngày tới mình quay một số game và bạn nếu mà bạn thích mình quay game nào thì các bạn cũng cho mình biết trong phần comment phía dưới luôn